Vậy quy tắc cộng là gì? Và cách áp dụng chúng ra làm sao? Thì chúng ta có cái phần lý thuyết đây. Các em chú ý này. Một công việc nào đó có thể thực hiện theo một trong hai phương án. Phương án A hoặc phương án B. Nếu phương án A có M cách thực hiện, phương án B có N cách thực hiện và các cách thực hiện này không trùng nhau nhớ nhá không trùng nhau đó thì công việc đó thì công việc đó sẽ có m cộng n cách thực hiện thì cả cái công việc này sẽ có m cộng n cách thực hiện hơi khó hiểu đúng không các em cứ hiểu hình dung như này hình dung ra cho thầy nha đây nó như một cái bài toán tìm nghiệm ấy, hoặc số nghiệm ấy. Trường hợp hoặc ấy thì chúng ta lấy lấy hết đúng không? Nếu như không trùng nhau thì chúng ta lấy hết, còn trùng nhau chúng ta chỉ chỉ lấy một thôi. Đây là hoặc. Đây kèm nhìn từ hoặc này. Và chúng ta thấy là các đáp án này là không trùng nhau. Vậy chúng ta sẽ lấy là tổng các đáp án cộng lại tổng các đáp án. Và thực hiện và bài toán này sẽ thực hiện khi nào? tức là chúng ta thực hiện cái quy tắc cộng khi nào tức là bài toán nào chúng ta sẽ sẽ áp dụng nó thì các em để ý ở đây này vẫn là cái công việc đó khi các em thực hiện hết một công việc rồi hết cái công việc đó rồi hết rồi nha thực hiện xong rồi thì các em có m cách được chưa sau đó các em lại thấy à em có một cái cách khác để thực hiện cái công việc này và em thực hiện cái công việc theo cái cách khác đó và khi làm theo cách khác các em có n cách thực hiện đó và nhớ cho thầy cứ khi nào hoàn thành công việc rồi hoàn thành rồi nhá thì chúng ta sử dụng quy tắc quy tắc cộng hoàn thành rồi thì số cách hoàn thành số cách hoàn thành số cách hoàn thành chúng ta cộng hết vào với nhau ok chưa đấy là quy tắc cộng bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào cái những cái ví dụ cụ thể ở những ví dụ cụ thể thì sẽ cùng các em phân tích Ờ, và chúng ta áp dụng sao cho uh, giải quyết tốt nhất bài toán mà áp dụng cho nó đúng cái quy tắc